Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh Để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo à, Và những anh em nào đã theo dõi kênh của mình một thời gian qua Thì uh, chắc chắn cũng hiểu rõ là lúc nào mình cũng nói với anh em là Những cái mã kèo mà mình đưa lên video chỉ là ở mức tham khảo mà thôi Vì mình uh, nhận định soi kèo cho anh em Khi mà trận đấu đó chưa có đội hình uh, chính thức này Cũng như là các thông tin gì hết á Đấy, trước nhưng mà cách một tiếng trước khi mà trận đấu diễn ra đó khi mà đã có đầy đủ thông tin cũng như tình hình lực lượng ờ, chính thức thì nếu như có sự thay đổi nào đó thì mình sẽ thông báo và gửi lại trên nhóm các mã kèo mới để cho anh em ờ, có thể tham khảo còn ờ, <clears throat> anh em hãy nhớ là cân nhắc kỹ lưỡng trước khi vào các mã kèo mà mình đã đưa ra à, còn anh em nào mà muốn chắc chắn hơn chơi lâu dài để kiếm cơm gạo cùng với mình thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng anh em nếu mà đã, đã tìm đến mình ấy thì mình sẽ đưa tất cả vào nhóm này và cùng nhau kiếm cơm cộng mỗi ngày cũng như là sẽ giới thiệu cho anh em một cái sân chơi uy tín để anh em ờ, không cần phải báo ngoài qua thầu qua cò gì hết à, và quay lại với video này mình sẽ nhận định uh, soi kèo cho anh em một trận đấu tại Serie A giữa Sampdoria và Bologna thì uh, trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 9 giờ tối nay trước tiên mình sẽ cho anh em xem uh, qua về phong độ của hai đội thì uh, đội chủ nhà Sampdoria đang có chuỗi trận thi đấu ờ, khá là tệ trong thời gian gần đây này thì anh em có thể thấy Sampdoria sau khi mà có trận thắng hồi đầu tháng 1 trước uh, Sassuolo thì uh, tiếp theo đó là 5 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận này à, và thậm chí là đội bóng này không ghi được nổi một bàn thắng nào trong 5 trận thua này hết nhưng uh, ở hai trận đấu uh, gần đây Sampdoria đã có được uh, hai điểm quan trọng tại Serie A khi có được trận hòa 2-2 trong chiến làm khách trước uh, Monza này và gần nhất thì uh, Sampdoria cũng đã xuất sắc cầm chân được Inter Milan ngay trên sân nhà với uh, trận hòa không bàn thắng. Nhưng mà trên bảng xếp hạng ấy, Sampdoria vẫn đang rất là rất là chật vật luôn khi mà chỉ có được 11 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 19 uh, ờ, thuộc nhóm uh, gớt hạng của giải đấu này. Còn về đội khách uh, Bologna thì đang thi đấu tương đối là tốt ở thời gian gần đây. Uh, Bologna đã kiếm được 10 điểm sau 5 trận thi đấu gần nhất tại Serie A thì ờ, cái điều này cũng đã giúp cho Bologna bay lên ở vị trí ờ, thứ 11 trên bảng xếp hạng thì anh em cũng có thấy đây là vị trí mà khá an toàn khi mà Bologna đã bỏ xa nhóm ờ, cầm đèn đỏ đến 12 điểm cách biệt và đáng tiếc cho đội khách là trước khi bước vào cái trận đấu này thì họ vừa phải trải qua một trận thua 0-1 trước Monza ở vòng đấu vừa rồi còn nói về lịch sử đối đầu thì uh, Bologna hoàn toàn nắm lợi thế trên cơ khi mà Bologna có được 3 chiến thắng, một trận hòa trong 4 trận đối đầu gần nhất trước uh, Sampdoria. Và trước khi đến với tỷ lệ kèo thì mình sẽ đảo qua cho anh em xem về uh, đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Thì uh, Sampdoria ra sân với sơ đồ là 3-4-1-2 và trong trận đấu này đội chủ nhà sẽ không có được sự phục vụ của uh, Andre Conti, Busetto và Corey Runter do chưa bình phục chấn thương. Đấy, còn về đội khách Bologna thì ra sân với sơ đồ là 4-2-3-1 thì uh, anh em có thể thấy này đồng quân của huấn luyện viên uh, Thiago Motta ấy, có số lượng thương binh gấp đôi so với đội chủ nhà luôn <coughs> và nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo ở trận đấu này uh, có phần nghiêng về phía Bologna khi đưa ra mức chấp uh, 0.25 cả trận nhưng với cái mã kèo này thì mình lại uh, kết đội chủ nhà hơn vì Sampdoria đang xếp ở nhóm uh, gớt hạng tại Serie A và các trận đấu gần đây của đội bóng này cũng cho thấy là Sampdoria đang có sự tiến bộ rất là nhiều đặc biệt là trận uh, ờ, hòa 0-0 trước Inter trên sân nhà và trong trận ờ, đối đầu này chắc chắn uh, Sampdoria sẽ thi đấu với quyết tâm rất là cao để có được điểm số trước uh, Bologna và tiếp tục thu hẹp cái khoảng cách với nhóm uh, cầm đèn đỏ và có được một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng này nhưng mà có một điều mà đáng lo ngại ấy, khi mà đội khách Bologna đang có phong độ uh, rất là cao còn Sampdoria thì à, hoàn toàn ngược lại vậy cho nên à, tuy là mình kết à, Sampdoria ở trận cầu này nhưng mà cũng sẽ rất là mạo hiểm cho anh em nên tốt nhất á, là chúng ta nên đợi trận đấu diễn ra tầm 20-30 phút thì nếu mà tỷ lệ kèo vẫn giữ nguyên không thay đổi hoặc là tỷ lệ chấp tăng thêm này thì anh em nên bẻ kèo vào luôn đội khách Bologna vì nếu mà bước qua thời gian một phần qua của trận đấu ấy mà tỷ lệ kèo vẫn giữ nguyên hoặc là tăng cao hơn thì sẽ rất dễ có bàn mở tỷ số cho đội ở cửa trên đấy nói tóm lại là anh em cứ chờ bóng lăn à, xem thấy trận diễn ra như thế nào rồi lúc đó vào cũng chưa có muộn và quan trọng hơn là anh em muốn chơi được như mình thì uh, bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản trên trang để để có thể mà chờ đợi diễn biến của trận đấu này và vào kèo ở uh, cái thời điểm mà hợp lý nhất à, anh em thấy mình nói đúng không thì anh em không cần phải uh, vội chơi sớm rồi báo ngoài qua thầu qua còi hết á thì anh em vừa bị mất cỏ nè mất phí trung gian mà tới đội hình chính thức ra sân anh em còn chưa rõ nữa thì làm sao mà chơi có lãi được đấy và những anh em những anh em nào mà chưa tìm được một cái sân chơi uy tín hoặc muốn vào nhóm cùng ờ, kiếm cơm gạo với anh em, anh em mình ấy thì cứ liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 mình sẽ đưa tất cả vào nhóm cũng như là chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín để anh em ờ, có thể thoải mái tự do ra vào nhiều cái mã kèo mà anh em thích thì ờ, ok mình cũng kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh và để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh cao tiến số kèo